Chào mọi người, quay lại à, kính cần cấu của mình Này, hôm nay mình có một số máy cấu nha mọi người Đây Đặt có rẻ có Mọi người theo dõi rồi mua ủng hộ mình nha Đầu tiên mình lấy con này trước đây Con này Ryobi Carbon Size của nó thì à, khoảng tầm à, Con này khoảng tầm 800 cho 900 cho tới 1000 nha mọi người Ryobi PA100RD Rồi, con này xả một pin đôi chuột Cổ, cổ tháo mở nhanh Đối với cái size này á, cái cột này thì thuộc dạng uh, khá lớn so với size này rồi nha mọi người Ratio của con này 4.6 Đây, xả một pin đôi chuột cưng ngắc ok máy thì rất là mượt nha mọi người khóa khóa này đó ok con này thì là mô bình đồng xả cái này ra cược số 2 160m cược số 3 120m cược số 4 90m ok ra TO bốn trăm sáu. Đây. cược này không khuyên ra cược nhé không con này thì sản xuất ở Japan Nhật giá dạ, bé nhá rồi ok à, con này ờ, thì uh, con số 1 con số 1 này mình bán trăm rưỡi nhá mọi thôi con này mình bán 200 đây hai trăm ok con này mình bán 200 nhá ờ, à, rồi đây là một con uh, Daiwa Chinu đây nụm đây nụm gỗ này đây xả cối Chinu Jacker SS Super khuyên ăn khuyên đá ok đó ngả cối này ok con này sản xuất ở Japan nữa nha mọi người Japan đó con số 2 con này mình bán 300 300 ok tiếp là một con uh, à, Switch Switchfire con này thì sai khoảng tầm 3 ngàn đấy thì nó ghi bao nhiêu size của con này khoảng tầm 3 ngàn nha mọi người cối là cối à, nông size khoảng tầm 3 ngàn cối nông sản xuất uh, Trung Quốc máy này máy đời mới rất là mượt khóa đây máy ngoài thì máy con khoảng tí 90 phần trăm cược số 2 vào 200 mét cược à, cược số 3 vô 150 m. Con này hình như thẳng ABS thì phải. ở ờ, ở đấy không thể ghi ABS để mình mở ra sẽ phải ABS không nhá À, con này 2500 này. Nó có ghi ở đây này. 2500. Size thực của con này thì khoảng tầm 3000 nha mọi người. Đây con này không có ABS à, máy rất là êm này êm và nhẹ nha mọi người mô pin động cối này cối carbon thân cũng thân carbon thôi à đâu thân này thân kim loại thân carbon ok con này là con số 3 mình bán 400 ngàn nha mọi người số 3 400 số 4 một con à, China xuất Nhật China xuất Nhật Berlin Spring à, bao nhiêu đây 7 ngàn xe con này 7 ngàn một bi con này cũng là cối nóng nha mọi người cối nóng à, cược số 5 vào 210m cược số 6 180m cược số 10 150m cối nóng mô bin sống toàn thân là graphic Đây, cho mọi người xem cối của nó à, cột của nó đây đây cái dự cược này bị mất rồi này à, gì nữa cái dự cược bị mất rồi à, kia khuyên ra cược này cũng hơi à, hơi oxy hóa một xíu cái này về mọi người đánh lại đẹp tay nụm này bằng gỗ rồi thử nhá máy mượt nha mọi người máy mượt khóa này rồi ngoại hình của nó thế này đây con này thì mình bán hai trăm rưỡi con số 4 năm mươi số năm hình như cũng là một con tương tự nhá mọi người ờ tương tự con đó cũng là mã đó y chang như vậy cũng là cước số 5 210m, cược số 6 108, cược số 10 150. Cũng là cuối nông. Đây, toàn thân là graphic. Tay cái núm quay cũng bằng gỗ, mô bình động, size 7000. Máy China xuất Nhật. Đây, cái này cũng hơi bị oxy hoàng xíu. Về mọi người đẩy người xíu được rồi máy thì rất là mượt tất cả đều có thể gập tay đổ tay trái phải được hết nha mọi người con nào không được thì mình sẽ nói con này con số 5 mình bán 250 ngàn ok số 6 số 6 là một con uh, Daiwa Sprinter X 1500C size của con này cũng là 1500 con này có thẳng ABS rất là êm sản xuất ở Thái Lan thân của nó là thân carbon cổ là cổ kim loại Đây. có số xả cổ đấy nha mọi người cái này do mình chưa chui cho nên uh, nhìn vậy nhưng thật ra con này đẹp lắm con này rất là đẹp ngoài hình trên 90 phần trăm ngoại hình trên 90 phần trăm nha mọi người con này cũng ờ, thuộc dòng cối nông cược 1.5 vô 130m cược số 2 vô 100m thằng ABS đây cột của nó đây con này ờ, cọc tôm nó chỉ cũng ngon máy rất là êm nha mọi người đây, khóa này cứng ngắc con này mình chưa vệ sinh con này vệ sinh đẹp lắm này vệ sinh chui mấy cái này ra đẹp lắm này mình đến thải lan này ok con này có số 6 mi bản 400 6 400 số 7 số 7 là một con uh, Abu BMX 2 con này là máy năm tay trái nha mọi người đây máy rất là êm ratio của con này 6.4 đó nhà dạ, cối máy rất là êm nha mọi người BMX Abu Abu BMX hai uh, bmx 2 nr con này chạy 5 bi này 5 bi bmx hai, logo của bmx nằm đây này tay trái nha mọi người khuyên ra cướp bằng đá abu garcia đây phần nhông à, nhông lượn ở đây này nhông chuyên lượn ở đây này đây 6.4 nha mọi người con máy này thì con rất là đẹp con này là con số 7 mới bán 1 triệu ok số 8 con này là đây qua, Riga X ừ Rigor X 1500T size thật của con này cũng là khoảng từ 1000 tới rưỡi đây một viên đồng của kim loại một viên đồng của kim loại con này cũng thuộc dòng uh, cối nông con này tải cả khoảng tầm uh, à, 3 rưỡi tới 4 à, kg nha mọi người 3 kg rưỡi tới 4 kg cước nằm chói quá đây xem kỹ nhé Cược uh... một chấm năm vô một trăm ba mươi mét cực số hai vô một trăm mét cực số ba vô sáu mươi lăm mét dòng cối nóng nha mọi người đây có số xả cực ở đây xả mô binh ở đây ok cổ kim loại thân carbon cổ này cổ nông rồi khuyên ra cửa cùng con đẹp màu vàng ống ấy nữa khi núm tay quay ra bằng gỗ núm tay quay bằng gỗ con này ờ, made in thái lan máy rất là êm và nhẹ nha mọi người khóa này con con số 8 à, mình bán hai trăm rưỡi tám hai trăm rưỡi nhé rồi số 9 số 9 con này ôm pick thế vậy à, đúng rồi Olympic High Speed Garing System Heliconger đây gặp tay đổ đảo tay trái phải nha mọi người con này thì là Horizon NO4 No 4 Horizon No 4 à, cước cược số 3 vô 200m cược số 4 150 m. Cược số 5. 135 m, cược số 6 100 m. Giờ con này cũng ở cuối nông rồi. Đây. Cối này của kim loại nhé mọi người. Toàn thân con này kim loại hết. Toàn thân kim loại. Thảo ra đây thôi. Size thật của con này thì khoảng tầm 4 à, ngàn Khó thảo đấy Mọi người đợi chút mình thảo ra cho mọi người xem cái cổ ở phía trong đó cái tôi vi dẹp cả từ đợi bên xíu nhá thảo thảo thả chúng ta cái à, nắp nữa đó cái con cái cột cái con đó con à, số 9 thì uh, <clears throat> để xíu nữa mình uh, thả cho nó mình cho mọi người xem đây con này con số 10 này Daiwa Sportline ST 6000 size thật của con này cũng là 6000 nha mọi người 6 tới 7000 toàn thân con này kim loại toàn thân kim loại cùi là cùi cái kim ai luôn mô pin là mô pin sống con này thì cược số 4 320m cược số 5 250m cược số 6 200m cược số 7 170m sản xuất Japan đây đây qua spot đây con này cùng chơi bi đây cho mọi người xem uh, à, cột của nó đây con này cột trợ lực nha mọi người đây cột trợ lực cột lớn cột trợ lực này đây mô binh là mô binh sống đây gập tay ok sản xuất Japan này đây qua này con này là con số 10 à, con số 10 này mới bán 1 triệu nha mọi người 10 1 triệu 10 1 triệu đây được tay này đó máy rất là êm khóa này khóa cứng ngắt nhá đây qua con số 10 nên bán 1 triệu size 6 ngàn 6 ngàn tới 7 ngàn cột trợ lực rồi mọi người đợi xíu mình nữa con à, số 9 cho mọi người xem đây cột phía trong của con số 9 đấy nha mọi người ok cột này cột khá là to cột to nhá ôm tích size của con này size 4 ngàn con này là sản xuất Japan con số 9 con số 9 này mình bán là hai trăm rưỡi số 9 250 rồi cảm ơn mọi người nhiều